Dịch vụ làm clip phỏng vấn dạo sử dụng marketing cho sản phẩm mới, video phỏng vấn dạo tại phố đi bộ Hà Nội mới xuất hiện cách đây không lâu, nhưng không thể phủ nhận độ phủ sóng rộng rãi của các video phỏng vấn dạo tại phố đi bộ Hà Nội. Sự thu hút của các đoạn video này chính là ở nội dung chủ đề thú vị, cùng với cách hỏi và trả lời hóm hỉnh của cả MC và các diễn viên. Các diễn viên trong clip phỏng vấn dạo này sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trên phố đi bộ Hà Nội, chỉ cần các bạn đồng ý khi MC và biên tập đến xin hỏi phỏng vấn. Vì vậy, những diễn viên trong video phỏng vấn dạo đều là những người chân thực nhất, phản ánh đúng chủ đề trong video mà không hề có sự sắp đặt nào. Diễn viên sẽ tự fill câu trả lời theo cách của riêng mình, có thể thật hài hước hoặc nghiêm túc phụ thuộc vào đời sống thật khi trả lời phỏng vấn. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp thực hiện làm video marketing cho sản phẩm mới của mình theo cách phỏng vấn dạo trên phố đi bộ tại Hà Nội khi cho khách hàng trải nghiệm thực tế sản phẩm của mình. Ví dụ như test chất lượng một cây son, sử dụng chiếc điện thoại mới. Là những ý tưởng mà Icon Media đã từng làm cho khách hàng, quảng cáo sản phẩm mới theo cách này rất đặc biệt và mới mẻ, vì nó cho thấy sự thực tế của chất lượng sản phẩm khi có người dùng thực tế, giúp doanh thu của sản phẩm đạt cao hơn cho doanh nghiệp, để giúp bạn có những video phỏng vấn dạo thật sống động và thực tế. Icon Media xin giới thiệu đến bạn các gói quay chụp phù hợp với nhiều yêu cầu, nội dung khác nhau. Đội ngũ chuyên gia tại Icon Media là những người được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm với nghề và có uy tín trong giới chuyên môn. Cùng với đó là các thiết bị máy móc hiện đại Pro chuyên dùng trong quay phim chụp ảnh như S1, S3, Canon EOS 1D Mark 4, 5D Mark 3 và các thiết bị hỗ trợ khác. Với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và các thiết bị máy móc chuyên dụng như vậy, Icon Media đảm bảo sẽ mang đến cho bạn những video chất lượng nhất.